Thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì hầu hết các trường trên toàn quốc đã tổ chức lễ bế giảng năm học. Đây là một năm học có thể nói là đặc biệt khi mà thời gian kết thúc năm học và các kỳ thi chuyển cấp đều phải lùi lại tới một tháng rưỡi. Và cũng chưa bao giờ cả nước lại phải đóng cửa các trường học, học sinh nghỉ học ở nhà tới 3 tháng để chống lại dịch bệnh như là năm nay. À, tạm dừng đến trường thế nhưng không ngừng học, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm học với nhiều biến cố và lắm thách thức và cả những nỗ lực của toàn ngành để biến những thách thức ấy trở thành cơ hội. Những hình ảnh này được ghi lại vào đầu tháng 2 năm nay. Thời điểm đó, ít ai hình dung là thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 lại kéo dài đến vậy, tới 3 tháng. Con thích một năm học bình thường hơn là những cái năm học nghỉ dài như là năm học này. Từ chỗ chỉ một vài trường tổ chức học trực tuyến trong thời gian đầu, bước sang tháng 3, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình đã trở thành phương thức dạy học từ xa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hướng dẫn áp dụng trên toàn quốc. Khi mà mới bắt đầu học trực tuyến thì con gặp rất là nhiều vấn đề và không biết được cách là phải à, tương tác với thầy cô như nào nhưng mà qua sự uh, hướng dẫn của bố mẹ cũng như là thầy cô qua Zalo thì con cũng đã tự có thể uh, bật máy cũng như là học với các thầy cô. Cái sự bất ngờ của ban giám hiệu nhà trường đối với khả năng uh, khả năng tin học Ờ, cái ứng dụng công nghệ thông tin ờ, của các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường và cái sự gắn kết giữa nhà trường với cả gia đình với các bậc phụ huynh thì cũng thực sự là được thể hiện rất là sâu sắc và rõ nét ở ừ, trong cái thời gian mà các em học sinh nghỉ dịch. Tinh giản chương trình các môn học để phù hợp với khung thời gian năm học bị rút ngắn. Thế nhưng, mỗi địa phương lại có quãng thời gian nghỉ dịch khác nhau. Chính vì vậy, nhà trường phải chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học sau khi học sinh đi học trở lại. Cũng trong năm học này, lần đầu tiên xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về mức thu học phí sau thời gian nghỉ dịch giữa một bộ phận phụ huynh học sinh với một số trường quốc tế. Dịch COVID-19 đã trở thành phép thử đối với mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh, sự đoàn kết trong nội bộ nhà trường và giữa thầy cô giáo với học sinh. Trong quá trình mà bình thường thì phải quan tâm đến xây dựng một cái niềm tin trong cha mẹ học sinh Dạ. xây dựng cái niềm tin giữa các thầy cô giáo với nhau và giữa thầy cô giáo với nhau nhà trường dạ. niềm tin yêu giữa học sinh với với lại thầy cô giáo và tôi cho là niềm tin và cái sức mạnh đoàn kết của nhà trường sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn Năm học 2019-2020 khép lại với những ký ức khó quên, những trải nghiệm đặc biệt và những bài học kinh nghiệm có giá trị có trường quyết định đưa dạy học trực tuyến vào áp dụng ngay năm học tới. Có trường đã bắt tay vào chuẩn bị các phương án dự phòng để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Vượt lên tất cả, nhiều trường nhận ra rằng việc xây dựng văn hóa nhà trường mà ở đó sự tôn trọng, chia sẻ tất cả vì lợi ích của học sinh là giải pháp quan trọng nhất để ngành giáo dục có thể ứng phó với mọi biến cố xảy ra.